Xin chào tất cả anh em à, Như anh em đang xem trên màn hình Đây là một con máy đánh bài CVK 600 Máy đánh bài CVK 600 anh em nhé à, Con máy đánh bài này thì nó có tác dụng như thế nào Mà hôm nay Tấn lại đi review tới anh em một Con máy đánh bài CVK 600 này Rất nhiều anh em đang sử dụng nó Và có một cái khuyết điểm là hiện tại là nó không kết nối được tai nghe anh em xem máy đánh bài CVK 600 đó CVK 600 này nó đang không kết nối được tai nghe của nguyên máy thì hôm nay trong clip này Trấn sẽ đi hướng dẫn tới anh em cách kết nối một cái loại tai nghe Bluetooth để anh em có thể sử dụng con máy này hiện tại trên thị trường thì không có cái tai nghe nào có thể kết nối được vào con máy này chỉ có cách là kết nối Bluetooth đây thì đây là cái cục Bluetooth siêu nhỏ anh em cục này để anh em gắn vào cổ áo hoặc là anh em có thể gắn ở trong nón trên đầu ấy đội trên mũ sau đó thì anh em sẽ đeo một cái tai nghe anh em vẫn chơi đánh bài như bình thường thì rất nhiều anh em đang đi tìm kiếm cái tai nghe của CVK 600 của cái máy đánh bài CVK 600 thì trước tiên anh em muốn sử dụng được cái Bluetooth này thì anh em cần bật cái Bluetooth của cục này lên đây anh em sẽ bật gạt cái công tắc này lên đây nó có nút sạc này đây nó có đầu sạc này anh em nhìn đó có dây sạc Samsung đầu đầu cuối nhé anh em chỉ cần gạt công tắc này đó nó sẽ sáng đèn xanh lên khi sáng đèn rồi thì anh em sẽ vào cái phần cài đặt này vào phần cài đặt của con máy CVK này anh em vô cài đặt anh em vào cái phần Bluetooth đó anh em bật cái Bluetooth lên đó nó sẽ hiển thị cái chữ <coughs> RPT9 này anh em sẽ kết nối vào cái tai nghe RPT9 này em nhìn nào đó anh em nhìn kỹ này Đó. khi kết nối xong là anh em chỉ cần lắp pin vào cái tai nghe này thôi đấy đang kết nối rồi hiện tại thì kết nối rất đơn giản thôi anh em chỉ cần lắp pin vào cái tai nghe này tai nghe này không có dây này tai nghe không có dây đấy nếu mà muốn lấy cái tai nghe này ra thì mình sẽ dùng cái cục hít nam châm này khi anh em lắp pin vào thì anh em sẽ hít được cái này ra đó hiện <coughs> anh em nhìn này hiện tại đã kết nối thành công anh em nhìn em đã đã kết nối thành công đó khi kết nối xong rồi thì anh em cứ vô trò chơi đánh bài như bình thường của anh em đang dùng anh em lắp pin vào đây bây giờ tôi sẽ đi lắp pin vào pin này là loại pin thường pin <coughs> thường anh em nhé này pin nhỏ này pin nhỏ này chơi được tầm 3 4 tiếng anh em lắp pin này vào đó khi lắp pin xong thì máy nó sẽ báo như bình thường thôi Đấy. nếu mà anh em nào đang quan tâm đang cần mua cái tai nghe Simfica này <coughs> đang không biết kiếm ở chỗ nào thì có thể inbox comment cho số hotline trên Zalo Zalo hotline trên màn hình đây 05641777 đấy anh em nhìn này đây cái tai nghe nhé anh em sẽ dép này vào tai sau đó thì gắn cái bluetooth này lên vào vào trò chơi như bình thường <coughs> đăng nhập này anh em vào trò chơi của anh em ví dụ anh em chơi bài cào chế độ tai nghe vẫn bình thường ok tấn sẽ tắt màn hình đi tấn vẫn nghe được bình thường này đó tắt màn hình nhé bây giờ vẫn để bài ra máy báo máy báo một kênh bài máy báo này máy báo 4 này à, kênh bài bọn máy vẫn báo bình thường này máy báo 4 này bây giờ tôi sẽ chia thử xem có phải là 4 bài số 4 lớn nhất không nhé à. đấy bài cào bài liêng hay bài gì cũng được đấy 9 điểm này anh em là 9 điểm này đó là số 4 này 1 2 3 4 à, hiện tại là đang dùng ờ, cái máy này đang không có bật màn hình gì lên nhé. Thanh đeo tai nghe bây giờ muốn lấy được tai nghe ra thì mình phải dùng cái cục hít của nó đây mình dùng cục hít này mình cho đây mình hít ra đó hít ở lỗ tai ra nó rất là dễ dùng mà cái tai nghe này rất là bền anh em nhé mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình gặp Tấn Phạm CBB và đừng quên đăng ký kênh của Tấn Phạm nếu mà anh em nào mà đam mê về môn bài lá có nhu cầu học chia bài thì có thể là inbox trực tiếp cho Tấn Phạm Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em